đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo lập công đức ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì mong cầu hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Với tâm tri ân sâu nặng, hướng về ngày khánh đàn thiêng liêng của đấng đại giác Thích Ca Mâu Ni, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, chúa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử, nhân dân dành một tuần lễ tu tập, tụng kinh thiền quán để cảm niệm ân đức của Ngài, mong nguyện tâm tri ân và công đức tu tập này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 là ngày thứ nhất trong chương trình tu tập tuần lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đức Phật giáng trần là sự kiện thiêng liêng vô cùng hy hiểu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Ngài đã trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo lập vô lượng các công đức ba la mật, xả thân mạng, máu thịt vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh. Toàn thể tăng ni Phật tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, phát nguyện tu tập một tuần để cảm nhận ân đức cao cả của Ngài, với mong muốn bày tỏ lòng thần kính, tâm tri ân sâu nặng đối với sự ra đời thiêng liêng vĩ đại của Đấng Đại Giác Thích Ca Mâu Ni. này. Đệ tử chúng con thần tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ tam bảo, đốt nén hương lòng, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, đảnh lễ sự đản sinh cao quý vi diệu của Ngài. Chúng con nguyện nương đức trên Sư Phụ, y theo chính Pháp tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, Nguyện cầu cho chính Pháp lan rộng khắp thế gian, nương oai lực tam bảo, chúng con xin thỉnh hết thảy chư hộ Pháp, các chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần, các vong linh oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử đang tu tập tại chùa, các chúng có duyên với Phật Pháp, văn tập về đây, nương đức chúng tăng nghe kinh thính Pháp, giác ngộ tu hành,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 ngài máu thịt của bồ tát dâng hiến cho chúng sinh mong chúng sinh thoát khổ ở nơi cung trời đau xuất à? dạy cho chúng chư thiên ba pháp định tuệ sáng chẳng biết rõ cội nguồn tội phúc cùng nhân quả nên phiền não khổ đau bồ tát liền tự giá chư thiên trời đâu xuất hạ sinh xuống thế gian hiện tướng voi sáu ngà nhập thái nơi hoàng hậu à, ma giá bậc hiền đức à, tình phản vua anh minh tháng tư trời trong sáng gió mát hòa chim ca vô ưu hoa nở rộ nơi vườn lâm tỷ ni Bồ Tát đã đản sinh à, lòng trắng liền hóa hiện à, che cho thân Bồ Tát bảy à, bước chân ngài đi hóa sen nâng đỡ gót ngài hướng về phương đông nguyện làm người dẫn đường cho tất cả chốn sinh ngài hướng về phương nam na sẽ làm ruộng phước lành cho khắp chốn nhân thiên ngài hướng về phương tây đây là kiếp cuối cùng thực hành bồ tát chính ngay trong kiếp này à xứng đắc vô thượng đạo đến bước đi thứ bảy à bồ tát liên dừng lại một tay chỉ lên trời à tự làm chỗ quý cho thiên nhân sau nẻo một tay chỉ khi xuống đất chiết phục các ma binh bỗng từ nơi hư không hai dòng nước sạch thiêng một nóng và một lạnh như thuần nghịch cõi đời tắm lên thân bồ tát na vốn sạch trong vô nhiệm Bồ Tát thật hoài nghiêm cất tiếng vang rung động rửa khắp chỗ nhân thiên Bồ Tát liền tuyên bố thiên thượng thiên hà suy ngã độc tôn xin cao quý đàn sinh vi diệu kêu khổ chúng sinh nam mô lâm tỳ ni viên vô yêu thọ hà thị hiện đàn kiếp thương xót chúng sinh phát tâm bồ đề hành hành bồ tát cầu vô thượng đạo nam mô phật bổn sư thích ca mâu kinh lễ từ trời đau xuất Bồ Tát Hổ Minh soi khắp địa cầu cõi nước Ấn Độ dòng họ cam giá đầy đủ túc duyên dáng thân nhập thai hoàng hậu mã gia cũng vua tình phạn nam mô phật bổn sư thính ca mẫu ni nhất tâm khinh lễ bồ tát hiền thân voi trắng sẫu ngà ngầm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía đông tiên xuống phía nam dòng tiếng oai hùng nhiều quân long sàng ba vòng phía hiểu giáng sinh vào lòng phật màu ma giá nam mô phật na bổn sư thính ca mâu nhất tâm kinh lễ Bồ Tát nhập mẫu thai Phật mẫu tâm được hoan hỷ Thân thể khoan khoái luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát Đầy đủ mọi bộ phận và chân à, tay Nam Mô Phật à, Bồn Xưa à, thính ca mâu ni nhất tâm kinh lễ Bồ Tát trong thai chân xếp kiết già hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tượng vàng trong động à, báu nam mô phật bổn sư thích ca mâu đom kinh lễ xưa rừng vô yêu trăng tròn tháng tư chư thiên tu hội nhạc trời reo vang mừng đấng cứu đời bồ tát giáng sinh chân thế nam nga mô phật na bổn na xưa thính ca mẫu ni nhất tâm kinh lễ bồ tát viên mãn bảy đạo bồ đề khi vừa đán sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hai dòng nước thiêng một nóng một lạnh từ nơi hư không tấm thân bồ tát nam nga mô phật na bổn na xưa thính nha ca mẫu vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương đông làm người dẫn đường cho các chúng ờ, sinh nam ngã mô phật a bổn a sư thính ca mâu a lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xứng tôn hướng về phương Nam làm ruộng phước lành cho các chúng ờ, sinh. Nam Nga Bồ Phật Nga Bồ Na Xưa thính ca mâu ni tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xứng tôn Hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành hạnh Bồ Tát. Nam Nga Mô Phật Nga Bồ Na Sư Thính Nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương bắc ngay trong kiếp này đắc thần đạo quả vô thượng bồ đề nam mô phật na bổn xưa tính ca mẫu a nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xứng tôn một tay trí trời làm cho quý y thiên nhân sau nẻo Nam ngã Mô Phật Na Bồ Na Sư thính nhớ ca mẫu ni nhất tâm kinh Tát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn một tay chi đất chiết phục ma binh Nam Nga Mô Phật Nga Bồn Nga Sư Thính Nga Ca mẫu cát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn oai nghiêm cất tiếng rung động tam thiên thiên thượng thiên hà duy ngã độc tôn nam mô phật bổn sư thích ca mẫu tâm kinh lễ nam mô lâm tỳ ni viên vô yêu thọ thì tiền đàn sinh phật bốn sư thích ca mâu ma kinh a lệ nam ma mô a lâm ma tỳ ni a viên a vô yêu a thọ hà thì a hiền a đàn a sinh a phật a bồn a sư a thích a ca kinh lễ nam mô a lâm tỳ ni viên vô yêu thọ hà thì hiện đã na sinh phật na bốn xứ tính ca mâu ký danh hiểu Bồ Tát và lời nguyện kết duyên quyến thuộc đệ tử bấy giờ về phương trên cách đây hai mươi vạn trăm ngàn thế giới có một thế giới tên là diệu hóa ở đó có đức Phật nhiều là hóa Vương Như Lai hiện đang vì bốn bộ chúng mà thuyết giảng giáo pháp ba thừa trong đại chúng ấy có hai vị Bồ Tát một vị tên là tuyển trạch từ pháp nhiếp thủ quốc độ một vì tên là đà la ni diệu ấm ai vì bồ tát ấy bạch Phật rằng bạch Thế Tôn do nhân duyên gì mà cõi đất chân đồng sâu cách lại có ánh hào quang rực rỡ chiếu soi trời mưa xuống đủ mọi loại hoa khi ấy Phật hóa phú nhật vương bảo hai vị Bồ Tát ấy rằng ca thiền nam tứ về phương hướng Tây cách đây hai mươi vạn trăm ngàn thế giới có cõi thế giới tên là gian để làm có đức phận thế tôn hiệu là bảo tàng như ái có đủ mười hiệu hiền đáng vì vô lượng vô biên các vì Bồ Tát Ma Thọ Ký quá A Nầu Đá La Tam Biểu Tam Bồ Đề và Đức Phật Báo Tàng Sẽ Thọ Ký cho Phạm Chí Bảo hai làm Bồ Tát có danh hiệu đại bi khi ấy hai vị Bồ Tát nghe được những điều như vậy rồi liền bạch Phật bạch Thế Tôn vì Bồ Tát Đại Bi ấy từ khi phát tâm đến nay đã được bao lâu rồi vì ấy tu hành đạo bồ tát đã được bao lâu khi ấy đức phật hóa phu nhận vương nói với hai vị bồ tát các thiện nam tử vị bồ tát đại bi này đến hôm nay mới vừa phát tâm mà nầu đã la tam biểu tam bồ đề các thiền nam từ nay các ông có thể đến đó để gặp đức phật bảo tàng để bái cúng dường đi quanh cung kính nghe đức phật ấy thuyết dạy các môn đà la ni tam muội pháp môn không sợ sệt những kinh điển như vậy và cũng là để gặp Đại Bồ Tát Đại Bi các ông hãy truyền lời ta đến Bồ Tát Đại Bi Hãy nói như thế này Đức Phật Hoa Phu Nhật Vương gửi lời thăm hỏi ông dùng hoa nguyệt quang thánh tình này gửi, gửi theo để làm tin và có lời người khen rằng lành thấy lành thấy thiện nam tử ông vừa mới phát tâm đã có thế thành tựu được lòng đại bi như thế nay ông đã có danh xưng lớn lao vô lượng lan truyền ra khắp các thế giới mười phương nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật ai ai cũng gọi ông là Bồ Tát Đại Bi ông vừa mới phát tâm mà đã có thể thành tựu được lòng Đại Bi như thế cho nên ta có lời người khen xứng tán ông bây giờ hãy vì Bồ Tát từ nơi chỗ Đức Phật Hóa Phu Nhật Phu phương mang theo hoa quý cùng với vô lượng ứng chúng Bồ Tát chỉ trong khoảng thời gian của một ý nghĩ đã mất giản nơi thế giới kia hốt nhiên hiện đến thế giới san để làm giữa rừng diêm phù gặp đức Phật bảo tàng rồi liền cúi đầu san đất đình lễ hai vị Bồ Tát ấy liền từ chỗ đứng trước Phật bảo tàng cùng quay sang hướng về phạm chí bảo hái dùng hoa quý trao ra mà nói rằng đức như lai hoa phu nhật vương dùng hoa quý này trao ngài để làm tin và truyền đến ngài phép khen ngợi ba lần các vị liền lặp lại những lời ngợi khen ba lần của đức như lai hoa phú nhật vương khi ấy những loài hoa từ trên không trung mưa xuống lại hoa hiện đến những thế giới không có Phật ra đời lại phát ra đủ mọi âm thanh mẫu nhiệm tốt lành những âm thanh ấy vang ra khắp nơi như là âm thanh Phật âm thanh Pháp âm thanh tỷ khéo tăng âm thanh diệt tận âm thanh vô sở hữu âm thanh ba la mật âm thanh xứng công sợ diệt âm thanh sáu thần thông âm thanh vô sở tác âm thanh không sinh diệt âm thanh tịnh tính âm thanh đại từ âm thanh đại bi âm thanh vô sinh nhận âm thanh thọ ký âm thanh thuyết pháp khi ấy pháp trí bảo hải liền man hoa quý nguyện quang thanh tình cúng dường lên đức như lai bảo tàng rồi bạch phật bệnh thế tôn nguyện đức như lai vì con thọ ký quá nầu đá lá tam biểu tam bồ đề đức phật bảo tàng đã dùng vô số lời khen ngợi về phát nguyện của phạm chí bảo hải và bảo tiếp rằng bảo hải hay ông ở giữa đại chúng vô lượng vô biên a tăng kỳ bồ tát vi như vườn hoa này phát nguyện được thọ khí ông đối trước Phật đã sinh lòng đại bi như hoa phần đã lời nhiễm thụ những chúng sinh nhiều ác nghịch gồm đủ hết thầy các điều bất thiện trong cõi đời sâu ác có đủ năm sự huệ trước mà tùy thuận điều phục tất cả ông dùng âm thanh đại bi mà có thể khiến cho chư Phật thế tôn nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi phật đều sai khiến chư bồ tát đến ngợi khen xưng tang xưng tang rồi lại đặt hiệu cho ông là đại bi thần thiểu khiến cho cả đại chúng này đều cúng dường ông lại nửa này ông đại bi trong đời vì lai trải qua số a tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông hằng bước vào phận sau của số a tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông hằng thế giới ta ba ở vào hiền kiếp con người có tuổi tỏ một trăm hai mươi năm thường bị những nỗi khổ già bệnh trên trói buồn cõi đời tối tâm u ám không thầy dạy bảo gồm đủ hết thầy các điều bất thiền đi theo đường tà chìm sâu trong dòng sông phiền não chuyên tạo năm tội nghịch hủy hoài tránh pháp vì báng thánh nhân phạm vào bốn trọng cấm đủ mọi điều sâu ác như trên đã nói trong cõi đời phiền não rối loạn như vậy ông sẽ thành bộn vì như lai lai ưng cung tránh biến chi minh hành túc thiên thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn lìa khỏi vòng sinh tử chuyển bánh xe tránh pháp phá trừ bốn hết bốn ma vào thời ấy danh xưng của ông sẽ vang rồi mười phương chuyên hiện ra khắp vô lượng vô biên cõi Phật sau khi ông nhập niết bàn rồi tránh pháp diệt rồi những xa lời của ông theo như chỗ phát nguyện của ông sẽ làm các phần sự ở lâu trong cõi thế để làm đủ các điều lợi ích cho chúng sinh bây giờ trong chúng có một vị phạm trí tên là tướng của phát nguyện rằng bậc đại trưởng phu nếu trong đời vì lai trải quá vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm khi ông hành đạo bồ tát dù ở bất cứ nơi nào tôi cũng nguyện vì ông thường làm người theo hậu hạ trong sau thường lấy tâm từ mà cung phụng cho ông không đầy đủ những thứ cần dùng cho đến khi ông đản sinh thành Phật vào kiếp ấy tôi sẽ làm cha của ông khi ông thành Phật rồi tôi sẽ làm vị đại thí chủ rồi ông sẽ thọ ký quả Bồ đề Cô thường cho tôi lại có vi thần biển tên là điều ý lại phát nguyện rằng bậc đại trưởng phu từ nay về sau dù ông sinh ra ở bất cứ nơi đâu cho đến đáng sinh thành Phật tôi nguyện sẽ thường vì ông mà làm mẹ khi ông thành Phật rồi cũng sẽ to ký quá Bồ Đề vô thượng cho tôi lại có vị thần nước lại phát nguyện rằng từ nay về sau dù ông sinh ra ở bất cứ nơi đâu cho đến đàn sinh thành Phật tôi quyền sẽ thường vì ông mà làm nhu mẫu khi ông thành Phật rồi cũng sẽ to khi quá bồ đề vô thường cho tôi lại có ai vì đế thích một vị tên là thiện niệm một vị tên là báo niệm cùng phát nguyện rằng bậc đại trưởng phu khi ông thành Phật rồi chúng tôi sẽ làm những đệ tử thánh văn của ông có trí huệ thần túc lại có vị đế thích tên là thiền kiến túc phát nguyện rằng đại bi từ nay về sau dù ông sinh ra ở bất cứ đâu cho đến khi đảng sinh thành Phật tôi nguyện sẽ thường sinh ra làm con của ông lại có vị tần núi tu di tên là thiện là khoa lại phát nguyện rằng đại bi từ nay về sau dù ông sinh ra ở bất cứ nơi đâu cho đến khi đáng sinh Phật tôi nguyện sẽ thường sinh ra làm vợ của ông khi ông thành Phật rồi cũng sẽ tỏ ký quả Bồ Đề vô thường cho tôi lại có vị vua A Tu La tên là hùng ức hãy phát nguyện rằng đại bi trong vô lượng vô biên na tăng kỳ kiếp khi ông hành đạo bồ tát mãi cho đến khi đàn sinh thành phật tôi sẽ thương vì ông mà làm người hộ hạ chấm sông phung vụ mọi điều cho được an ổn khi ông thành tựu quá nậu đa la tam biểu tam bồ đề chuyển bánh xe tránh pháp tôi sẽ là người hiểu pháp trước tiên đàn đường qua vì chân thần niệm vì cam lộ của tranh pháp cho đến đoan chữ được hết hết thảy phiền não thành bậc a la khi ấy lại có chư thiên loài rộng quỷ thần a tu la ca lâu la loài người loài phi nhân nhiều như số cát của bồn sông hằng cùng hướng về bồ tát đại bi thiên giang bậc đại trưởng phú mong ông sẽ điều phục giáo hóa tất cả chúng tôi đức phật thính ca mâu ni san nhận với các tỳ kheo về tiền thân là phạm chí bao hai đường thọ khí yêu là bồ tát đại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 mọi người ứng dụng tu hành đều được an vui lợi lạc. Đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu, cũng được gặp tam bảo, nương chính pháp, gặp bậc minh sư, thiền hữu tri thức, phát tâm bồ đề, tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát. Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phát tâm cúng dường tu tập, được tăng phúc tăng duyên, giảm trừ nghiệp chướng, an vui, hạnh phúc. Chúng con lại nguyện cho hết thảy chư hộ pháp, chư thiên, chư thần, cùng các chúng quỷ thần bảo hộ đàn tràng, cùng chư chúng hữu duyên, được nương công đức này mà sớm được pháp của Phật, luôn tinh tấn Bồ Đề, cầu đạo vô thường, bảo hộ chết thảy chúng sinh biết bỏ ác làm lành tu theo chính đạo